Duy Mạnh xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Máy giặt công nghiệp chính hãng. À, hôm nay Duy Mạnh sẽ quay cho quý vị và các bạn quan sát về một cặp máy thương hiệu Sanyo của Nhật Bản. À, bên cạnh tôi đây là một cặp máy giặt và máy sấy Sanyo của Nhật Bản. À, đây là máy giặt Sanyo 20 kg và với máy giặt 20 kg thì sẽ giặt cho chúng ta 20 kg đồ vải khô còn nếu những cửa hàng mà giặt à, đồ giặt chăn mùa đông thì sẽ giặt được trung bình là ba cái chăn ba cái chăn và những cái chăn đại chăn lớn thì sẽ là hai cái chăn đại và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bên trong về lồng máy các bạn nhé à, đây là chiếc máy giặt mà mới nhập về và kỹ thuật với bảo dưỡng xong và chiếc máy này thì còn rất là mới rất là đẹp đấy ạ nhìn máy à, gọi là máy dùng lướt đấy ạ đó máy à, dùng à, điện ba pha này ban xả là 90 là có hai đường cấp nước đó đây là bên trong lồng máy được à, cấu tạo từ inox 304 luôn sáng bóng không bao giờ hoen dỉ ố vàng hay sùi xốp đó, không bao giờ hoen dỉ ố vàng hay sùi xốp và thể tích lồng của chiếc máy này là trên 200 lít và mỗi một mẻ sẽ giặt được ba chiếc chân trung bình và hai chiếc chân đại Casadier thì thiết kế rất đơn giản với tay nắm đó đóng ra đóng vào thuận tiện cơ hoàn toàn như này đó, rất là đơn giản thuận tiện và chắc chắn không bao giờ bị dò dỉ nước à, máy đang à, sử dụng bên SK319 một loại bên đang sử dụng phổ biến tại Việt Nam với độ bền cao dễ thao tác dễ cài đặt đó và có thể cài đặt được nhiều chương trình khác nhau ví dụ chúng ta có thể cài đặt những chương trình giặt tẩy chương trình à, giặt chân tiêu chuẩn chương trình giặt quần áo chương trình giặt nhanh chương trình à, tẩy lồng giặt vân vân chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt thao tác một cách đơn giản vâng và đi đôi với máy giặt Sanier thì bên này là máy sấy Sanier và đây là một cặp máy rất phù hợp để lắp đặt được cả ở nông thôn lẫn thành phố và thời gian giặt của máy giặt với thời gian sấy một mẻ của máy sấy nó sẽ tương đồng nhau đấy à đây là máy sấy Sanyo à, máy sấy Sanyo 22 cân này cũng mới được bảo dưỡng xong và đang sử dụng à, bo điều khiển nguyên bản bo điều khiển nguyên bản là bằng cơm máy sấy thì làm việc rất nhẹ sau khi mà máy giặt đã giặt sạch và bắt kiệt nước rồi thì mới chuyển sang máy sấy cho nên máy sấy là làm việc nhẹ cho nên là độ bền tuổi thọ của máy sấy thì cực kỳ cao với những máy sấy này chúng ta có thể hoạt động ở Việt Nam 10 năm trên 10 năm nữa không có vấn đề gì cả và mỗi một mẻ có thể sấy thoải mái cho chúng ta ba chiếc chăn to hoặc là bốn chiếc chăn nữa và khi mà sấy ở trong lồng sấy này thì rất là tơi xốp mềm mại và đặc biệt là quạt gió của máy sấy sẽ hút sạch những bụi bặm hay những vải bị dư thừa và đây là điều khiển bằng hệ thống cơ cực kỳ bền cực kỳ vĩnh cửu kể cả là môi trường à, nhiệt đới nóng ẩm gió mùa cũng không bao giờ lo ảnh hưởng gì đến bộ phận điều khiển cả đó và các bạn có thể nhìn bao quát cả một cặp máy phù hợp cho cửa hàng giặt là xưởng giặt là và kể cả địa hình ở thành phố hay nông thôn à, với bộ máy này thì à, giá đầu tư cũng rất là phải chăng Đó. giá đầu tư cũng rất là phải chăng chỉ nằm trong khoảng à, trên dưới 150 triệu tùy cả. rất là phải chăng với nhiều người có thể đầu tư với mô hình khởi nghiệp mô hình giặt là và tại kho thiết bị của chúng tôi thì còn rất nhiều hãng máy giặt khác ví dụ à, Sanyo, Electrolux, Unimax, Yamamoto, Tusi, Tusian, Nipper vân vân. À, quý vị và các bạn à, cần tư vấn về mở xưởng giặt là thì vui lòng liên hệ qua Zalo à, 0963 155622 để được nhận những bảng báo giá thiết bị để được nhận à, tư vấn về mở xưởng giặt là tư vấn về hóa chất giặt là tư vấn về cách làm giặt là ờ, trong việc mở cửa hàng giặt à, duy mạnh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo à, xin chào và hẹn gặp lại